Đấy, xin chào à, tất cả anh em đang à, chơi cái bộ môn là tài xỉu Đấy, thì à, cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mới cho ra mắt anh em Đấy, mới cho ra mắt anh em thì cái bộ hột tài xỉu này là cái hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nhé Đấy thì do chính tay tôi làm và mới chia sẻ cho anh em Đấy, và cái bộ hột này nó cũng hoàn toàn khác so với những cái bộ hột chậm đấy, thì như anh em à, đi lắc tài xỉu thì anh em cũng đã biết rồi đấy, thì cũng có rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi và hỏi tôi rằng là hột tài xỉu mà lắc theo ý muốn là như thế nào đấy à, tôi cũng không tôi cũng rất là khó để trả lời anh em câu hỏi đó đấy, thì anh em đi chơi tài xỉu anh em phải biết chứ đấy thì cái video này tôi cũng sẽ nói luôn và làm luôn cho anh em test luôn cho anh em để cho anh em thấy được là cái bộ hột tài xỉu này bên tôi nó có cái nó có những cái ờ, ưu điểm gì Đấy, để cho anh em có thể sở hữu nó anh em đi vào sân chơi anh em uh, lắc tài xỉu anh em có tỷ lệ thắng cao nhé đó thì uh, trước tiên uh, nói về cái bộ hột tài xỉu mà bên mà tôi mới ờ, mà tôi ờ, chuẩn bị ờ, giới thiệu cho anh em đây đây chính là cái bộ tài xỉu tam sắc nhé đây là bộ hồ tài xỉu tam sắc thì cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này là do chính tay tôi làm thì anh em cũng nhìn thấy ở trên video đấy hai bộ hồ tài xỉu thì đây là bộ hai bộ 13 ly đấy thì nó khác so với những cái bộ chợ là như thế nào thì cái bộ tam sắc này thì là cái mặt tam riêng cái mặt tam thì tôi đã đánh thành dấu sắc nhé đấy thì anh em có thể là uh, so sánh với những cái bộ hỗ trợ nhé. bộ thường của anh em đấy, để anh em à, so sánh anh em là cái uh, con tam của nó như nào đấy thì đây chính là một tài xỉu tam sắc hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nhé đấy thì uh, do chính tay tôi làm thì cái bộ hột này bao cho anh em nghe hột này đấy bao cho anh em thời thượng nghe hồi này bao cho anh em đẹp này Đấy, bao cho anh em đi khôn của cái bộ hồi nhé Đấy, và cái tỷ lệ ăn độ của nó cũng khá là cao tại vì là rất là rất là tại vì là tôi đã đi thử cái bộ hồn này Đấy, và đi test thử cái bộ hồn này nó đi cực kỳ khôn và cái tỷ lệ ăn độ của nó khá là cao luôn Đấy, bao cho anh em luôn này anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ tài xỉu tam sắc này nó đi như thế nào đấy thì ờ, trước tiên vào thì ờ, tôi sẽ test cho anh em cái bộ mắt nó hơi nhỏ một chút đấy, test cho anh em nước muối này đấy, nước muối ok đúng không đây là cái việc ờ, bắt buộc là anh em đến sân chơi là anh em bắt buộc là anh em phải phải, phải test rồi Đấy, anh em test nước muối này test dọn đèn này test nam châm này thì cái bộ hột này bên tôi thì à, bao cho anh em cả trẻ hột luôn không có gì nhá dọn đèn cho anh em này hột thì cực kỳ trong cực kỳ đẹp nhé hột cực kỳ trong Đó. Đó thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thì uh, tiện kể test thì tôi cũng sẽ nói luôn cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà lắc theo ý muốn là như thế nào đấy. bộ hột tài xỉu lắc theo ý muốn là cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi sử dụng nó anh em đi lắc thì là nó sẽ đi theo ý muốn của anh em đấy, đi theo ý muốn của anh em là như nào thì anh em có thể là lắc tài hay là lắc xỉu đấy, lắc tài lắc xỉu hay là anh em có thể giữ tài giữ xỉu đấy, theo ý muốn của anh em đấy, là theo cái tay của anh em đấy, tay của anh em lắc như thế nào Đấy, ý của anh em là muốn về tài hay là về xỉu thì là nó bộ hột nó sẽ đi theo về như vậy đấy, đó chính là cái bộ hột tài xỉu mà đi theo ý muốn nha đấy thì biết nó đi theo ý muốn hay không thì là tôi sẽ làm ví dụ nhá. ví dụ nhé thì à, lúc đầu thì tôi có thể là tôi test cái bộ hột này nó đi đều cho anh em để cho anh em thấy được cái bộ hột này nó không nặng về tài hay là không nặng về xỉu nhá nhất là test cho anh em đi đều này đều thì cái bộ hột này tôi tôi tôi tôi uh, bao cho anh em cái tỷ lệ đi đều của nó khoảng tầm 90 phần trăm 90 phần trăm đều 90 phần trăm và cái tỷ lệ mà anh em có thể là giữ tài giữ xỉu hay là anh em thể liên tài xuống xỉu thì nó tỷ lệ khoảng 7 đến 80 phần trăm đó thì uh, tôi sẽ giữ tài giữ giữ tài hoặc là giữ xỉu đi giữ tài đi Đấy, giữ tài bốn chén Đấy, giữ tài bốn chén Để qua xỉu lên tài xuống xỉu đó đây chính là cái ví dụ mà để tôi test cho anh em Đấy, lúc đầu là tôi sẽ test đi đều và đứng ở tài thì tôi sẽ giữ bốn chén tài và giữ được bốn chén tài rồi tôi sẽ qua xỉu qua tài rồi qua xỉu đấy xem là cái tỷ lệ của nó nó được bao nhiêu phần trăm đấy và tôi lắc cái bộ hột này do chính tay tôi làm thì nó được bao nhiêu phần trăm đấy thì còn cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu thì là anh em có thể sở hữu cái bộ hột hoặc là anh em có thể lên cơ sở đấy, cơ sở tôi ở bên xe miền tây thì là anh em lên cơ sở thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy thì còn video này tôi chỉ test cho anh em thôi đấy và chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu đấy, tam sắc đấy, lắc theo ý muốn đấy. Đó, tôi là tôi test cho anh em này đấy, test lúc đầu là nó sẽ đi đều cùng anh em đấy, test nó sẽ đi đều đang xỉu này 80 90 phần trăm nó sẽ lên tài đó tứ ngũ thiên tám đến chín mươi phần trăm nó sẽ xỉu hai ba bốn tiếp tục nó lại đứng ở tài đó đứng ở tài xỉu đó, một một bốn đấy thì cái chén này tôi sẽ cho lên tài và tôi sẽ giữ bốn chén này nhé đó một bốn sáu đấy thì đang tài tôi sẽ giúp cho anh em bốn chén này bảy đến tám phần trăm là đứng ở tài thế này đấy bão năm luôn này tiếp tục vẫn giúp tài này hai năm sáu này năm năm ba này đấy, năm năm một đúng không đủ bốn chén như anh em đấy rồi chén này qua xỉu không muốn ở tài nữa đứng qua xỉu đó hai ba ba lên tài đó ba bốn sáu đúng không xuống xỉu đấy thì cái chén này nó đứng ở một chén tài nữa này đấy, xuống xỉu đó đấy chính là cái